xin chào bạn à, theo yêu cầu của một số bạn à, inbox hỏi mình à, trong video này mình sẽ chia sẻ một số à, cũng như là góc nhìn rất nhỏ về cái phiên chợ Bắc Hà là một trong 10 phiên chợ đẹp nhất ở châu Á nằm tại à, trung tâm huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai à, từ à, sân bay à, Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn chúng ta đáp chuyến bay tới sân bay Nội Bài ở Hà Nội à, bằng cái hãng hàng không Vietjet hoặc là Vietstar à, thời gian bay là 1 giờ 45 phút và cái giá vé một chiều à, giá đột trong khoảng một triệu à, 600.000 đồng tới à, 2 triệu và sau khi tới à, nội bài chúng ta sẽ bắt cái chuyến xe đi từ nội bài tới à, trung tâm à, tỉnh Lào Cai à, mất khoảng 7 tiếng đồng hồ chạy trên đường cao tốc với vận tốc là 120 cây số thì chúng ta sẽ tới à, tỉnh Lào Cai và từ tỉnh Lào Cai chúng ta bắt cái xe chuyển tiếp đi tiếp khoảng 3 tiếng đồng hồ chúng ta sẽ tới uh, trung tâm thị trấn Bắc Hà và ngôi chợ uh, Bắc Hà này thì nó nằm uh, cách cái bến xe trung tâm khoảng 20m đi bộ uh, và chợ được nhóm họp vào mỗi sáng chủ nhật từ uh, 6 giờ sáng tới 2 giờ trưa mà thôi trong một tuần chỉ có một uh, buổi nhóm họp chính vì vậy uh, du khách khắp nơi trên thế giới À, đặc biệt là khách Tây như các bạn thấy châu Âu, Mỹ, uh, Canada và biệt là người Pháp rất thích cái ngôi chợ đầy màu sắc được uh, xem là một trong 10 cái chợ phiên uh, đẹp nhất ở châu Á là nơi tụ tập của các uh, sắc dân uh, uh, Mông, uh, Tày, Nùng, uh, Phù Lá và Giao bày bán các sản uh, vật uh, địa phương như các bạn thấy trong hình à, mời các bạn cùng tôi tham qua phiên chợ nổi tiếng này nhé à, như các bạn thấy trong hình thì các à, sản vật uh, địa phương cũng như là các loại dược thảo uh, quý uh, ở trong rừng thì được uh, bày bán trong cái uh, phiên chợ này và uh, đầy màu sắc uh, do những cái thổ cẩm của dân tộc Mông và cũng như là dân tộc Tày Nùng, uh, Phù Lá và Giao và nằm ở độ cao khoảng 1.500m so với mực nước biển với cái khí hậu trong lành và vây quanh bởi núi rừng những thửa ruộng bậc thang vậy à, những cái sản vật đặc biệt thức ăn ở đây phải nói là rất là organic rất là à, ngon và tinh khiết chẳng hạn như là à, gà chân đen lợn cắp nách à, sở dĩ gọi là lợn cắp nách bởi vì cái những con lợn này á, thì được ăn bởi các cái hèm hoặc là cái bã ngô sau khi người Ờ, dân uh, ờ, mông nấu ờ, rượu ngô thì cho các chú lợn này ăn và các loại rau ở xung quanh nhà là những loại dược thảo vì vậy uh, con lợn uh, cấp nách này thì nó tăng trọng khoảng 10 kg và hoàn toàn có thể cấp vào trong nách và mang ra uh, bán ở, ở các phiên chợ này thịt rất là thơm ngon và cũng như là một số rau củ quả và nó mang tính chất organic và những có một số uh, Ờ, bạn và cũng như là một số người kinh doanh đã um, thu gom các cái sản vật địa phương này bán cho uh, các khách hàng cũng như là các cái chợ ở Hà Nội hoặc ở các tỉnh uh, phía Bắc uh, như bạn thấy các uh, uh, sắc dân uh, với những cái trang phục truyền thống uh, ví dụ như trên hình là một cô gái người Mông uh, với những chiếc uh, thổ cẩm mà được dệt rất là công phu các bạn có thể là à, cả tuần hoặc là thậm chí là cả tháng hay vài tháng mới cho ra một cái bộ uh, dân tộc truyền thống thổ cẩm địa phương à, như bạn thấy ở uh, trên hình à, chính vì cái chất nguyên sơ một mạc giản dị À, và đây màu sắc đã thu hút uh, khách du lịch uh, ờ, khách nơi tới và theo cảm nhận của mình sau khi bạn à, 3 tháng sống ở, ở, ở tỉnh Bắc Hà ngay cái trung tâm à, thị trấn Bắc Hà và cách cái phiên chợ này khoảng có 10 mét thì mình cảm nhận ở đây là bầu không khí phải nói là trong lành tuyệt đối và thứ hai là thức ăn thì organic và đặc biệt là cái à, tính cách cũng như là cái cách sống của người dân à, của các à, bản à, dân tộc thiểu số của Việt Nam chúng ta rất là chân chất mộc mạc à, không bon chen đua đòi và không vật chất hóa cũng như là không uh, sử dụng uh, nhiều các uh, thiết bị uh, uh, viễn thông chẳng hạn như là iPhone, uh, cell phone, iPad, uh, uh, máy vi tính cũng như là ngay cả TV thì cũng có rất là hiếm gia đình sử dụng. Uh, chính vậy nó tạo nên cái cuộc sống rất là uh, thanh thản và uh, thanh bình. Và như trong hình là một cái loại nấm khá lớn các bạn ở trong rừng dùng để ngâm uh, rượu và ờ, mời các bạn à, theo chân à, tôi à, sẽ đi à, tham quan cái ngôi chợ này nó khá là lớn và đây chỉ là cái khu vực à, bán à, trái cây cũng như là các loại dược thảo còn có khu vực bán à, thức ăn mà nổi tiếng là thắng cố ngựa là món ăn rất là nổi tiếng của à, tỉnh Bắc Hà và có cái khu chợ uh, chuyên dành cho bán thổ cẩm và các uh, mặt hàng thủ công mỹ nghệ cũng như là có một cái khu riêng Ờ, bán các loại à, gia súc à, châu bò à, gà vịt à, chó giống như cái thời nguyên thủy xa xưa mà người dân mang các loại à, gia cầm ra để trao đổi và buôn bán với nhau vậy du khách à, nước ngoài đặc biệt là bên châu Âu rất là thích thú với cái hình thức à, mua bán à, nguyên sơ này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

tiết trời ờ, hôm nay thì à, không có là xa xa có một con chim mây đây có lẽ là góc ảnh đẹp nhất đây đẹp nhất đây Gracias.